Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xử lý quan chức ở VM, con trai ông Trần Đức Lương đang trốn đi đầu. Trần Tuấn Anh, con trai của ông Trần Đức Lương, là một trong những bộ trưởng nổi tiếng, tai tiếng hàng đầu dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Làm bộ trưởng, khi đó ông Trần Tuấn Anh đã để lại rất nhiều vụ scandal lớn trên truyền thông. Ông này làm việc quan liêu đến mức cho xe công ra tận chân cầu thang máy bay để đón vợ trong khi đó vợ ông không được chế độ sử dụng xe công. Đây rõ ràng là một cách lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Dưới thời ông Trần Tuấn Anh làm bộ trưởng, ông ta không xử lý được gì những thành tàn tích còn lại từ thời ông Vũ Huy Hoàng. 12 đại dự án của Bộ Công Thương vẫn tiếp tục thua lỗ, ngốn một lượng lớn ngân sách của nhà nước. Trần Tuấn Anh thực sự là một bộ trưởng rất yếu kém. Đây là hình ảnh hạt giống đỏ Trần Tuấn Anh. Làm việc thì quan liêu, năng lực thì yếu kém, gây ra rất nhiều hậu quả. Nhiều người trông đợi ở đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật hoặc ít ra là phế chuất ông Trần Tuấn Anh để làm trong sạch bộ máy của nhà nước và bộ máy của đảng. Tuy nhiên, thật bất ngờ tại đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng không những không loại được Trần Tuấn Anh mà còn cho ông này vào Bộ Chính trị nắm chức trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đây là sự khẳng định rằng quyền lực ngầm của ông Trần Tuấn Anh với người cha là Trần Đức Lương còn rất mạnh nên mới có kết quả ngược với mong lợi như vậy. Hậu quả dưới thời Trần Tuấn Anh quản lý vẫn còn kéo dài cho đến ngày hôm nay. Được biết vào ngày 18 tháng 2 năm 2022, Bộ Công an đã cho khởi tố cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cựu Tổng Giám đốc công ty VM, công ty trực thuộc Bộ Công Thương. Chính ông Trung tướng Tuân Ân Sô là tránh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án sai phạm của VM kéo dài từ năm 2007 cho đến khi bị bắt. Sai phạm của một doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương lẽ ra những người cấp bộ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Bộ Chính trị cũng cần xem xét vai trò của ông Trần Tuấn Anh và cá nhân ông Vũ Huy Hoàng. Tuy nhiên, Ông Vũ Huy Hoàng hiện nay đang ngồi tù, còn Trần Tuấn Anh thì vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh hàng loạt quan chức của VM đang hầu tòa. Vào ngày 18 tháng 5, cựu Chủ tịch Tổng công ty VM cùng 16 đồng phạm hầu tòa tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong vụ án này, bị cáo Trần Ngọc Hà, 58 tuổi, Lâm Trí Quang, 68 tuổi, cựu Tổng giám đốc VM và Vũ Từ Công, 54 tuổi, cựu kế toán trưởng của VM và 13 người khác cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi, 66 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát, thành viên hội đồng thành viên VM, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là sai thể chế. Hầu hết những ai rơi vào vùng máy của nó đều tham nhũng. Mà đã tham nhũng thì cần phải trừng trị thật nghiêm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải công bằng trong vấn đề kỷ luật đảng viên và truy tố những người có trách nhiệm. Cũng là sai phạm của VM kéo dài đến đời Bộ trưởng, có người thì vào tù, có người lại không. Hoặc cũng có phạm tội phạm trong vi phạm quản lý, nhưng bộ này thì truy tố đến Bộ trưởng, còn bộ khác thì Bộ trưởng như vô can. Vụ Việt Nam Pharma là một ví dụ. Đây là sai phạm rất nghiêm trọng và Bộ trưởng Y tế thời đó là Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng làm gì bà Tiến cả. Trong khi đó, cũng sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của mình thì ông Trung Ngọc Anh đang đối mặt với những đợt kỷ luật nghiêm khắc. Rất nhiều bất cập và bất công trong xử lý những thanh củi trong cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông sẽ đốt thanh nào, còn thanh nào thì lại quảng ra. Đây là hình ảnh Trần Tuấn Anh thân thiết với Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Tuấn Anh hiện nay đang an tọa tại một vị trí khá an toàn là vị trí trưởng ban kinh tế trung ương và ông cũng không làm scandal ồn ào như thời ông còn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương nữa. Thiết nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng cũng cần phải công bằng hơn để xử lý triệt để những sai phạm của bộ máy, cần phải xử lý người lãnh đạo cao nhất thì mới có tính gian đe, còn nếu cứ bắt nhốt những quan chức cấp thấp thì những kẻ chịu trách nhiệm trên cùng vẫn ngồi dùng đùi thì xem ra cái lò của ông Trọng không được hiệu quả là bao, nếu không muốn nói là không hiệu quả. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân tộc Việt Nam có thực sự là một như ông lời ông Phạm Minh Chính đã nói hay không? Cuộc gặp của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính với một số người Việt diễn ra vào tối ngày 17 tháng 5 năm 2022 tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ. Dù có hơn 2 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ, nhưng một số người gặp ông Thủ tướng đã được cho là đại diện của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ Tại cuộc gặp, ông chính nói Đại dịch càng khẳng định truyền thống của dân tộc Việt Nam là càng khó khăn, càng nỗ lực, càng đoàn kết. Đồng thời, ông nhắc lại lời ông Hồ Chí Minh ở trên nói rằng Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu trong sự kiện gặp gỡ đồng bào ở khu vực bờ đông nước Mỹ vào ngày 14 tháng 5. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nhận định với Đài tiếng nói AFA hôm 20 tháng 5 như sau. Ông chính thì nói rằng nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Đó là nhìn theo quan điểm của những người cộng sản. Còn thực tế thì nếu nhìn từ góc độ cai trị và quản trị thì có hai nước Việt Nam. Một nước Việt Nam của những người cộng sản mà ở đó họ đang nhận những đặc quyền được hưởng nhiều bổng lộc, được ưu tiên nắm quyền hành và độc quyền cai trị đất nước. Và một nước Việt Nam của những người không cộng sản, họ bị cai trị hầu như không nắm quyền gì và luôn nơm nớp lo bị dưới cầm quyền tới hỏi thăm. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn nhắc đến một thực tế này. Họ mượn chiêu bài đấu tranh giai cấp để giành lấy quyền lực và sau khi có quyền lực thì quay lại dùng việc phân biệt giai cấp để cai trị nhân dân. Ông Vũ nói tiếp, dù nắm quyền cai trị nhân dân nhưng các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn cố gắng xây dựng một sự đoàn kết với giới bị trị bởi họ biết rằng giới bị trị luôn đông đảo hơn giới cai trị. Và nếu người dân bị trị mà cùng đoàn kết với nhau để đòi thay đổi thì chắc chắn giới cai trị sẽ nhanh chóng mất quyền lực và mất quyền lợi. Đây là hình ảnh các nhà báo thuộc Hội Nhà báo độc lập bị xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 5 tháng 1 năm 2021 với nhiều án tù phạt rất dài. Nhiều người cho rằng không thể có phương thức đại đoàn kết chung quanh một đảng vì dân tộc luôn có sự khác biệt. Đại đoàn kết là phải chấp nhận các khác biệt. Nhà nước Việt Nam nếu chấp nhận sự khác biệt thì không cần kêu gọi đại đoàn kết để làm gì. Trở lại với cặp lặp đi lặp lại lời ông Hồ Chí Minh của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ với một số người Việt ở San Francisco. Bác sĩ Đinh Đức Long, một đảng viên đã ra khỏi đảng, khi trả lời đài FA vào hôm 20 tháng 5 thì cho rằng câu này không phải của ông Phạm Minh Chính mà là của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói năm 1946 trước khi lên đường đi Pháp dự hội nghị Fontainebleau. Khi đó, ông gửi thư cho đồng bào miền Nam nói sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Vì lúc đấy, Nam Bộ là thuộc địa của Pháp, họ muốn tách miền Nam ra và cuộc đấu tranh của Cụ Hồ là để chống lại điều đó. Bây giờ các lãnh đạo có nhắc lại chỉ làm theo lời ông Hồ. Trên thực tế là họ làm thật vì dù bất cứ ai, bất cấp bậc nào mà đi sai đường lối muốn chia rẽ nước Việt Nam, muốn đặt địa phương mình ra ngoài sự lãnh đạo của Trung ương sẽ lập tức bị trừng phạt ngay. Đó là điều chắc chắn họ làm. Ngay trong nội bộ, họ còn đối với kẻ thù, họ còn làm mạnh hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50.000 đồng để giúp đỡ các tù nhân lương tâm cũng đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam. Liên quan đến các vấn đề về đối xử với người Việt Nam thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa hiện sống ở nước ngoài, liệu có được chính quyền Cộng sản đối xử công bằng như lời các ông lãnh đạo vẫn nói hay không? Bác sĩ Đinh Đức Long nói tiếp. Cá nhân tôi thấy đúng là họ làm như thế, nhưng vấn đề thực hiện thì muốn vỗ tay, phải có hai bàn tay, không ai vỗ tay một bàn cả. Phía họ nói như vậy, còn phía người Việt ở hải ngoại có chấp nhận hay không, có hợp tác hay không là tùy từng người. Hoàn toàn đúng là có sự khác nhau, nhưng tùy từng người. Nước Đức thống nhất thì cũng phân biệt đối xử, huống gì Cộng sản nhưng mức độ khác nhau. Có những người thì vẫn hợp tác và ngược lại có những người trong nội bộ của Cộng sản nhưng người ta lại bỏ. Cho nên tôi nghĩ đó là chuyện bình thường của xã hội nhưng nhiều người lại thổi phồng đó lên. Nhiều khi tôi cho rằng đó là đặc tính của dân tộc Việt Nam tức là được làm vua thu làm giặc. Mình phải hiểu nó chỉ khác nhau ở mức độ. Tóm lại khi xung đột lợi ích thì sẽ giết nhau. Nếu không giết được nhau thì bắt tay hợp tác để chung sống. Nếu các vị lãnh đạo thật sự muốn nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, thì người cầm quyền là phía phải đi trước, phải quên đi quá khứ để mở đường cho những người đã vì lý do chính trị mà phải bỏ nước ra đi, chứ không thể cứ ra sức đàn áp bắt bớ người bất đồng chính kiến trong nước, rồi trước các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các nước phương Tây thì chính quyền ở Hà Nội thường trả tự do cho những người bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến và coi đó là một cuộc mặc cả. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Biden đón tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Nhà Trắng. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc khi trao đổi với Đài tiếng nói AFA hôm 20 tháng 5 từ Sài Gòn cũng nhận định như sau. Giới lãnh đạo hiện nay hay nhầm lẫn giữa người Mỹ gốc Việt, Việt Kiều hay du học sinh Do đó, đa số họ hay gọi những người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, dù có quốc tịch của nước sở tại hay không, hay sang làm ăn buôn bán, đều là Việt Kiều. Như vậy, không đúng với tính chất và đặc điểm của từng cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Chúng ta đều thấy rằng giữa người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là cộng đồng người Việt rời bỏ đất nước từ năm 1975, thì người ta mang một ý thức hệ khác và đại đa số họ tự nhận là cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại, chứ không phải là người Việt một cách chung chung để họ phân biệt giữa người Việt quốc gia và người Việt cộng sản. Theo nhà nghiên cứu Đinh Kiếm Phúc, do cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài quá lâu đã để lại hệ quả hàng triệu người Việt Nam phải bỏ đất nước ra đi và nó đã đưa đến sự nghi kỵ bắt nguồn từ những chính sách mới của chính quyền mới sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ví dụ như bắt đi tù cải tạo, đánh tư sản cải tạo công thương nghiệp miền Nam, chế độ lý lịch trong học tập, vân vân. Thì hố sâu ngăn cách giữa người Việt và người Việt đã qua 47 năm cũng khó hàn gắn, trong khi giữa Mỹ và Việt Nam là những cựu thù thì lại bắt đầu nhích lại gần nhau để phát triển đất nước và xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hơn.